Xin chào tất cả anh em Thì ngày hôm nay cơ sở Sơn Tài Xỉu chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em những cái bộ hột mà để cho anh em đi chơi ở sòng sới luôn mang lại cái độ hiệu quả cho anh em và cái tỷ lệ chiến thắng rất là cao khi anh em đi lắc cái bộ hột là tài xỉu của bên cơ sở bên tôi thì cái bộ hột mà ngày hôm nay cơ sở Sơn Tài Xỉu chúng tôi sẽ <laughs> giới thiệu đến cho anh em cái bộ hột tài xỉu hay anh em nhé nhưng anh em cũng đã biết được rằng là cái bộ hột tài xỉu hay này nó cũng mới ra trên thị trường và cái bộ hột này nó là hàng độc quyền ở bên cơ sở bên tôi anh em nhé đó thì tôi cũng chỉ vừa làm được vài cái clip đăng lên thôi thì uh, chắc hẳn là có có những anh em đã dùng qua cái bộ hột này thì ờ, anh em cũng biết được cái độ hiệu quả của bộ hột tài xỉu hai này nó như thế nào đúng không ạ thì uh, video ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu sơ qua về cái bộ hột tài xỉu hai này để cho anh em biết thêm và xem được rằng là cái độ hiệu quả của cái bộ hột này nó như thế nào thì cái bộ hột này khi anh em đi lắc ở sòng giới ấy thì thường thường là những anh em hay gặp những cái thế hột khó đúng không anh em cái bộ hột này nó có thể phá vỡ được tất cả những cái thế hột khó này một cách rất là đơn giản đó với cách lắc bình thường thì cái bộ hột này khi anh em lắc ở sòng giới nó cũng đi đều cho anh em tỷ lệ chén tài chén xỉu là 5 năm đó và khi anh em mua cái bộ hột này về rồi thì à, cơ sở bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách để cho anh em lắp cái bộ hột này đi theo ý muốn của anh em này và anh em cũng có thể giữ được tài giữ được xỉu luôn anh em nhé đó thì chỉ cần với cách bịp tài xỉu và cái mẹo bịp tài xỉu đơn giản này là anh em đã có thể chơi được tài xỉu bịp ở các sòng sới anh em nhé đó thì trước khiên trước tiên đi vào test cái bộ hột này thì à, tôi muốn nói rằng là cái bộ hột này hoàn toàn là không tăng tích anh em nhé đó nắp chén dĩa toàn là hỗ trợ hết anh em nhé thì ở trên video này thì tôi sẽ đó thì khi anh em lên cơ sở tôi ấy uh, thì tôi sẽ test cho anh em tất cả cái phần tăng tích anh em nhé đó, thì ở trên video này tôi muốn tiết kiệm thời gian cho anh em thì tôi ở đây chỉ tôi sẽ chỉ test cho anh em cái độ hiệu quả của bộ hột tài xỉu hay này thôi anh em nhé đó thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của cái bộ hột này để cho anh em cảm nhận xỉu đúng không ạ lên tài luôn đúng không anh ba bốn sáu xuống xỉu đúng không ạ 133 lên tài 662 đúng không ạ xuống xỉu đúng không ạ bão lục đúng không anh em anh em để ý cái bộ hột cờ tài xỉu hay ở bên cơ sở bên tôi này lên đôi cực kỳ là nhiều anh em nhé lên đôi nhiều để làm gì ạ lên đôi nhiều để chuẩn bị lên những chén bão thì anh em chỉ cần lắc đúng cách thì nó sẽ lên những chén bão cho anh em đó thì anh em làm cái những chén bão nó rất là có lợi và rất anh em rất cần thiết đúng không ạ tiếp tục đúng xỉu cho anh em này đó đúng không anh em thì Bây giờ tôi sẽ test cho anh em cách lắc giữ tài giữ xỉu của bộ tài xỉu hai này để cho anh em đi chơi tài xỉu bịp ở sòng sới luôn luôn là có tỷ lệ chiến thắng anh em nhé. Xỉu đúng không ạ? Thì tôi sẽ giữ luôn xỉu cho anh em vài chén. 622 à nhầm, xin lỗi anh em. Nhất nhất lục đúng không ạ? Giữ luôn xỉu. 112 đúng không ạ? 134 vẫn là xỉu nha anh em nhé đó sáu một hai đúng không anh em đó đúng không ạ một ba ba lên đôi rất là nhiều đấy anh em đó thì chén này lên tài thì bây giờ tôi sẽ giữ luôn tài cho anh em vài chén nữa để cho anh em cảm nhận cùng với tôi anh em nhé đó 663 anh em nhé tôi cố tình mở để cho anh em xem đó sáu đúng không anh em hai năm sáu đi đúng một hột duy nhất bộ hột này cực kỳ là hay và cái cái, cái cách đi hột của cái bộ này nó rất là khôn anh nhá cái bộ hột nó đi cực kỳ là khôn thì vừa rồi tôi đã test cho anh em tỷ lệ đi đều của bộ hột này đó và cách lắc giữ tài giữ xỉu rồi đúng không anh em thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái ưu điểm nhất của cái bộ hột tài xỉu hay này đó chính là cái cách phá vỡ những cái thế hột khó một cách rất là đơn giản thì thường thường anh em đi chơi ở sòng sới ấy thì anh em hay gặp những thế hột khó nó làm cho anh em tâm lý và anh em không lắc qua được và anh em sẽ bị thua đúng không anh em thì với cái bộ hồn tài xỉu hai này thì nó có thể phá vỡ được tất cả những cái thế hột khó một cách rất là đơn giản đúng không ạ thì ờ, thường thường thế một hai bốn này khi anh em ờ, gặp ở sòng chơi ấy, thì anh em sẽ bị tâm lý và anh em lúc nào luôn luôn là có cảm giác lo sợ là không lắc qua được cái thế hồn này thì bây giờ cái bộ hột cái thế hồn như thế này ấy, thì ờ, anh em lắc kiểu gì nó cũng lên xỉu đúng không ạ à nhầm xin lỗi anh em lắc kiểu gì thì nó cũng lên tài đúng không ạ thì cái bộ hột này anh em giữ được xỉu này thì anh em mới ăn được tiền của làng anh em nhé đó đúng anh em 224 đó những cái chén như thế thì chỉ phải giữ được xỉu mới ăn được làng anh em nhé và một cái thiếu hột tiếp theo đó chính là cái thiếu hột 235 đó đúng không ạ cái thế hột này cũng như vậy với những cái bộ khác ấy, thì anh em lắc kiểu gì thì nó cũng lên tài anh em nhé nó thì chén này anh em cũng phải giữ được xỉu này thì anh em mới ăn được tiền của người ta đúng không em với cái bộ hột này với cách lắc đơn giản là anh em đã có thể lắc cái bộ hột này nó đi theo ý muốn của anh em và nó phá vỡ được những cái thế hột khó anh em nhé đó đi đúng một con duy nhất 123 đúng không ạ cái bộ hột này cực kỳ là hay anh em nhé và nó cực kỳ là hiệu quả khi anh em dùng cái bộ hột này đi chơi ở sòng sới và tôi test cho anh em một thế cuối cùng đó chính là cái thế 556 hoặc là 665 đó cái thế hột như thế này thì anh em lắc kiểu gì đi chăng nữa thì nó vẫn đứng ở tài của anh em thì đây nó chính là những cái thế hột to anh em chén này anh em phải xuống được xỉu này thì anh em mới có cơ hội là ăn được tiền của người ta đó thì rất là nhiều anh em đã bị thua những cái chén thế hột như thế này đúng không ạ đó thì giờ, do thời gian gần đây tôi ờ, tìm tòi tìm hiểu thì ờ, tôi đã làm ra cái bộ tài xỉu hay này nó có thể lắc phá vỡ được tất cả những thế hột khó một cách rất là đơn giản anh em nhé thì bây giờ test cho anh em cái thế hột năm sáu sáu năm này anh em nhé anh em phải xuống được xỉu thì anh em sẽ ăn tiền đứng ở tài là anh em thua đó xuống xỉu 123 lắc một cách rất là đơn giản này và nó luôn luôn luôn là hiệu quả thì ờ, đôi khi nó cũng sẽ gặp những ờ, chén phản anh em nhé thì không có cái bộ đồ chơi nào mà nó chuẩn xác 100% được anh em nhé thì anh em đi chơi nhiều thì anh em cũng biết đúng không ạ tất cả về đồ có tang hay là không tang thì nó cũng vẫn phải có chén phản của nó anh em nhé thì vừa rồi tôi cũng đã giới thiệu sơ qua cho anh em để anh em biết thêm về cái bộ đồ chơi cũng như là cái bộ hột tài xỉu hay này của bên cơ sở bên tôi nó là hàng độc quyền của cơ sở bên tôi nha anh em nhé thì anh em nào mà có nhu cầu muốn sở hữu cho mình cái bộ hột tài xỉu hay này để anh em đi chơi ở sòng sới thì anh em hãy liên hệ với cơ sở sơn tài xỉu chúng tôi cơ sở sơn tài xỉu chúng tôi sẽ luôn luôn là làm hài lòng tất cả anh em anh em nhé đó thì uh, do thời gian cũng không cho phép nhiều thì uh, ờ, cái video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc nha anh em nhé hẹn anh em ở các video tiếp theo thì anh em đang xem video hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho tôi và luôn được cập nhật những cái video mới nhất về các dòng đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 mà bên cơ sở Sơn Tài Xỉu chúng tôi đã đăng tải lên để cho anh em tham khảo để anh em chọn lựa cho mình những bộ đồ chơi và những cái bộ sản phẩm mà phù hợp với dòng giới của anh em và luôn luôn là mang lại độ hiệu quả và tỷ lệ chiến thắng anh em nhé thì à, video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở dòng giới luôn luôn may mắn